sẻ với các bạn món hành tím ớt xanh ngâm giấm đường cái nguyên liệu chính của cái món này là gồm có hành ở đây mình có 200 gram củ hành tím đã bóc vỏ 100 gram ớt xanh đây mình cũng xin nói về cái loại ớt xanh này là một cái loại ớt đặc sản của cái vùng Quảng Nam Đà Nẵng cái loại ớt này nó không có cay lắm nó chỉ có cái độ cay vừa phải và nó rất là thơm nó không có cay như ớt hiển có tiếp theo là ta có đường muối và một cặp nguyên liệu nữa đó là giấm giấm ăn giấm thì bạn có thể dùng bất kỳ loại giấm nào cũng được có thể là giấm nuôi hoặc là giấm mình mua sẵn hành tím mình sẽ sơ chế sạch sẽ và sẽ cắt làm hai hoặc làm ba cái củ hành mình chẻ ra để cho nó ờ, ngấm đường và muối nhanh và sẽ giúp cho cái củ hành của mình nó nhanh giòn ớt sau khi sơ chế xong thì bạn sẽ đem cắt miếng tùy theo cái độ to hay nhỏ của gia đình mình và mình sẽ sử dụng sơ chế hành và đã chẻ củ hành ra làm ba hoặc là làm hai và ớt cũng vậy các bạn sẽ cắt cho vào đây một muỗng cà phê muối ăn so, à, xin lỗi một muỗng canh muối ăn và bên này cũng cho một muỗng canh muối ăn và chúng ta sẽ trộn đều cái uh, nguyên liệu này và lưu ý là khi mà mình rửa hành hoặc là ớt á, thì nó sẽ còn một ít nước cái nước này nó sẽ giúp cho cái muối của mình nó nhanh tan và nó sẽ ngấm đều vào cái nguyên liệu hơn và hành cũng vậy bạn sẽ trộn đều và để ở đây trong thời gian là một giờ đồng hồ và để cho nó ngấm cái muối vào để cho nó ra bớt cái mùi than của củ hành và cái vị cay của ớt và tiếp theo là mình sẽ quay lại đã ngâm muối vào hành thì nó đã mềm hơn và cái muối nó đã ngấm vào trong củ hành và mình sẽ cho cái hành này lọc lấy cái nước mà mình sẽ bỏ đi thì các bạn sẽ thấy cái mũ của cái hành đó nó sẽ ra ở đây thì nó sẽ ra bớt cái cái cái vị hăng của hành thì bạn sẽ cho vào đây một ít nước nó vừa ngập hành nước sôi nguội và bạn sẽ rửa bạn sẽ dùng cái muỗng bạn à, trộn đều để mình rửa bớt cái à, chất mặn nó đã của muối đó nó ngấm vào trong hành mình sẽ làm như vậy hai lần bạn sẽ đổ đi và mình chỉ chừa lại cái hành thôi nha đây là ớt sau một tiếng đồng hồ mình đã ngâm thì nó đã ra bớt cái hạt ớt và cái vị cay của ớt nó cũng giảm bớt rồi mình cũng sẽ chắc cái nước này đi luôn ha mình sẽ làm tương tự hai lần rửa nước giống như với hành sau khi bạn đã rửa cái nước muối xong thì nó sẽ như thế này đây và bạn sẽ sử dụng 200g đường cho 200g hành củ và 100g ớt xanh với 200g đường thì mình sẽ chia đều và mình sẽ trộn vào đây bạn sẽ trộn đều cái đường cho nó ngấm vào trong cái hành cũng sẽ làm tương tự với ớt bạn sẽ làm tương tự với ớt như vậy nha và sẽ để cho đường nó ngấm vào trong hành và trong ớt trong vòng khoảng 20 phút sau 20 phút quay lại mình ngâm đường vào hành và giấm thì à, vào hành và ớt thì nó đã ra cái nước đường như này thì nước này mình sẽ giữ lại để tí nữa mình ngâm trong giấm luôn và đây là ớt của mình nó cũng đã có vẻ mềm hơn và nó ra cái nước đường như này đây bây giờ bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái lọ một cái hũ nào đó để mình có thể dùng để mà ngâm thì mình sẽ cho hành và ớt vào trong cái lọ này mình cứ cho một lớp ớt và tiếp theo là sẽ là một lớp hành hoặc bạn có thể trộn đều cũng được để cho hai cái nó hòa chung vào với nhau mình muốn vừa cho hành vừa cho ớt để khi mình ăn á thì nó sẽ đều hơn và mình không cần phải trộn lại nữa bạn sẽ cho hành và ớt cứ hết lớp này đến lớp khác cho đến mình đã cho nha. hành và giấm hành và ớt vào trong cái lọ rồi thì mình sẽ chuẩn bị sẵn 100 à, ml nước sôi nguội và 100 ml giấm bạn sẽ hòa chung lại với nhau thì mình có 100 ml nước sôi nguội này và 100 ml giấm và mình sẽ từ từ đổ vào đây bạn lưu ý là tùy theo cái lọ của mình thì mình sẽ à, sử dụng cái cái à, nguyên liệu cho nó vừa đúng miễn là giấm và đường và ớt nó sẽ hòa với nhau và nó sẽ đường à, hành và ớt nó phải ngập trong nước và không để cho nó nổi lên trên thì nó sẽ dễ bị thâm đen và đây là cái hũ hành tím ngâm ớt xanh với giấm đường mình đã hoàn thành xong mình nghĩ là cái cách làm này nó cũng rất là đơn giản và nó đảm bảo là khi mà mình ăn á, thì nó có cái độ giòn của hành cũng như của ớt và nó sẽ rất là thơm cái hành tím ớt xanh ngâm giấm này nó phù hợp cho những cái món ăn ở miền Trung giống như là ăn kèm với lại bún chả cá hoặc là bún bò Huế hoặc là các món bánh canh thì các bạn đều có thể sử dụng được mình hy vọng là cái công thức làm hành tím ớt xanh ngâm giấm đường của mình nó đơn giản và các bạn sẽ dễ thành công. công thức của mình làm thì ờ, cái hành tím mà ngâm ớt xanh này các sau khi làm xong các bạn có thể để ở nhiệt độ phòng thì ờ, trong vòng khoảng 3 đến 4 tiếng hoặc nếu như mà mình chưa ăn thì mình có thể cho vào ờ, sau khi 3-4 tiếng đồng hồ các bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh và để hôm sau mình dùng cũng được nó không có bị hư hoặc là bị lên men đây là món hành tím ớt xanh ngâm giấm đường mình đã làm xong thì sau 5 tiếng đồng hồ mình để ở nhiệt độ phòng ờ, thì nó sẽ chuyển màu như thế này đây mấy bạn này tức là hành nó sẽ ra cái màu nó ờ, nhạt hơn ớt cũng vậy và nó có cái mùi rất là thơm ngon luôn mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha mùi thơm cay rất là thơm và bây giờ mình có thể sử dụng được luôn món này mình sẽ ăn à, kèm với lại bún chả cá hoặc là à, bún bò Huế thì ờ, nếu như mấy bạn có thời gian và có cái ờ, ớt xanh có hình tím thì mình nghĩ là mình cũng nên làm để cho gia đình ờ, cùng sử dụng vào những cái ngày cuối tuần hoặc khi có dịp có lễ mà hy vọng bạn sẽ thành công với món này xin chào các bạn